đây là máy đây là tổng thể của máy thì máy thì được ờ, đây là cái ờ, logo thương hiệu của Palada bên ngoài máy thì được làm bằng ờ, inox đấy rất là chắc chắn từ các khớp nối này hoặc là tay cầm thì được vẫn là bằng nhựa thôi đây ở cái vòi này cũng làm bằng nhựa hết đấy ở đây có một màu nhựa màu vàng và trên nắp này thì được làm bằng một lớp nhựa bóng máy thì à, sử dụng điện 220V và đây là dây điện của máy dây điện của máy thì có chiều dài 10m cho quý các bạn à, có thể thoải mái sử dụng kết nối di chuyển à, trong khu vực văn phòng hay là nhà xưởng thì máy có lưu lượng khí là 109 lít trên một dây rất là khỏe sử dụng ba động cơ ờ, công suất 3.000W đấy chiều cao của máy thì tầm khoảng 1m2 đây máy thì ờ, được ờ, đặt lên ờ, cái xe đẩy như thế này có bánh lái di chuyển rất là dễ ở ừ, đây máy có một điểm nữa đó là cái đằng sau của máy thì có thêm chức năng là sử dụng có cần gạt nước có cần gạt ở đây có thêm chức năng cần gạt với các bạn có thể lắp cái cần gạt của nó vào và sử dụng cái chức năng đấy máy thì có dung tích bình chứa là 80 lít đây là bên trong của máy thì chúng ta sẽ mở hai cái ờ, khóa ở bên này ra và chúng ta sẽ xem bên trong đây thì đây là dung tích của bình thì nó sẽ là 80 lít ở đây là cái ờ, lớp vải để ờ, ngăn bụi bẩn bay vào động cơ đấy motor rất là khỏe và nặng đó là một con dây đồng rất là khỏe còn ờ, phụ kiện kèm theo máy thì gồm có hai cái dây hút hai cái dây hút bụi như thế này một cái dây ngắn và một cái dây dài cái dây dài hơn thì chúng ta sẽ để hút bụi ờ, sử dụng cho chức năng hút bụi ờ, khô và ướt đằng trước này chúng ta sử dụng cho các đầu hút bụi còn cái dây ngắn hơn đây thì chúng ta sẽ sử dụng cho các phần gạt phía sau đấy thì kèm theo máy thì ờ, còn có các ờ, đây là cái ờ, đầu hút đầu hút bụi nước này có cái phần đế cao su ở bên dưới đấy, có một lớp cao su rất là mềm ở đây đấy chúng ta có thể lắp vào đây chúng ta tháo cái này ra và chúng ta lắp vào cái đầu của nó ở đây cũng có một cái đầu hút nữa nhưng mà cái này là để hút bụi khô ở đây có thiết kế các bạn chảy ở đây này đấy để chúng ta có thể chà ờ, được bụi ờ, bẩn bay ra đây là cái ờ, hai ống hút của nó hai cái tay cầm của nó ở đây là cái đầu hút bụi sử dụng để hút các ngóc tách đấy ở đây cũng là một cái đầu hút bụi uh, sử dụng để hút các ngóc ngách và ở đây cũng có các uh, thiết kế theo kiểu bàn chải ở đây đấy còn à, kèm theo máy thì còn có đây là cái ờ, chức năng ờ, gạt phía sau của nó thì đây là cái bộ gạt của nó thì được thiết kế ở đây là có các ờ, lớp cao su ở đây để có thể gạt nước được và ở đây thì có hai cái bánh hai bên này để chúng ta lúc để tránh va chạm vào tường mà có thể định hướng được lúc sử dụng đây thì ờ, lắp máy thì chúng ta lắp cũng dễ thôi đây chúng ta sẽ khóa chặt vào ờ, cái ờ, đầu máy và cái thân máy vào đây bằng cái khóa này đây là tùy chức năng hút bụi thì chúng ta sẽ sử dụng cái ờ, vòi ờ, cái vòi này nó dài hơn đây cái vòi dài hơn ở đây nó có hai cái đầu khác nhau như thế này đấy cái đầu mà nó có cái khớp này thì chúng ta sẽ ờ, nối trực tiếp vào máy thì để nối vào máy thì chúng ta đây ở đây có một cái nút bấm ở đây chúng ta ấn cái này vào và đẩy vào đấy sau đấy thả tay ra là chúng ta đã kết nối cho cái đầu dây này còn ờ, ở đầu này thì ờ, chúng ta sẽ kết nối thẳng vào cái ống này đây ở đây có một cái ống ờ, bằng inox ở đây đấy ở đây có hai cái sau đấy chúng ta sẽ lắp vào đây cân thường thường một cây là hai lăm hai lăm vàng nữa ừ, làm cái đầu đây thì ờ, là chúng ta sẽ đây là sử dụng cho chức năng nếu chúng ta sử dụng ở đây để lau nhà các thứ này thì chúng ta sẽ lắp vào đây thề đúng em thấy đéo đúng thật sự là đéo đúng một cậy thôi nó nó cái phải hai cậy mà một cậy thôi được không Đấy, hợp lý <laughs> đây chúng ta sẽ ờ, một cái ờ, đầu kia đây ở một đầu chúng ta sẽ lắp qua cái bộ phận này nếu mà chúng ta cần ờ, sử dụng hút nước thì chúng ta sẽ lắp cái phần có phần cao su này vào đây và đầu này chúng ta sẽ lắp vào đây đấy nó có thể dễ dàng được di chuyển như thế này còn nếu sử dụng chức năng hút bụi thì chúng ta sẽ lắp cái đầu này cái đầu hút bụi dành cho nó đây là cái đầu để hút bụi này. chúng ta cũng tháo ra đây rất là dễ sử dụng đấy chúng ta lắp vào đây đấy còn ờ, với chức năng ờ, hút bụi thì các ờ, bạn có thể đây sử dụng cái tay ngắn của nó có thể là chúng ta có thể kết nối trực tiếp vào đây đấy chúng ta có thể kết nối trực kết nối trực tiếp vào đây hoặc là chúng ta có thể sử dụng thêm cái tay này nữa <laughs> Berlin nhà thảo quá đây để ờ, sử dụng ờ, chức năng hút bụi thì chúng ta sẽ ờ, cắm cái đầu này trực tiếp vào đây sau đây tôi sẽ test thử máy cho các bạn cùng xem máy thì có ba cái motor này chúng ta sử dụng mức độ đây có một cái này nếu chúng ta sử dụng mức nhẹ đây có thể ờ, tăng lên hai mức hoặc là thành rất là ba cái như thế này trường hợp uh, sử dụng uh, cái phần uh, cần giảm nước phía sau chúng ta lúc tháo ra chúng ta chỉ cần uh, ấn vào đây và chúng ta kéo ra thôi với chức năng uh, sử dụng uh, cần gạt nước phía sau thì chúng ta sẽ dùng cái dây ngắn hơn này chúng ta sẽ uh, kết nối vào đây không đưa tiền ba video Rồi. tiếp đi tiếp đi đây và cái đầu này chúng ta sẽ ờ, cho ra phía sau này ở đằng sau thì chúng ta sẽ kết nối chúng ta sẽ kết nối ờ, vào cái cần gạt của nó đây tôi sẽ cho cái dây điện nó ra thế nào đây ở đây chúng ta sẽ kết nối thì chúng ta sẽ cho có hướng hai cái bánh xe này lên phía trên và cái phần cao à, su này sẽ nằm bên dưới ta sẽ cho hai cái này vào đây sau đấy vặn à, chặt vào đấy thì ở đây à, có một cái lò xo nữa chúng ta sẽ cố định cái lò xo vào để cho nó căng lên đây thì ở ờ, đây chúng ta sẽ cho cái ờ, đầu này sẽ nhắc vào đây đấy thế là chúng ta đã kết nối xong có thể ờ, sử dụng để hút đấy sau đó tôi sẽ bật motor lên là ờ, thì chúng Đấy, thì quý các bạn ờ, có nhu cầu mua máy hút bụi ờ, công nghiệp máy hút bụi mini gia đình